Hello cả nhà, là là Toàn đây Hôm nay Toàn sẽ giới thiệu cho cả nhà một lô đất ở mặt tiền tuyến số 3 Hiện trạng đang được làm như thế này đây Có vỉa hè nha cả nhà, vỉa hè Có, này là trụ điện này, trụ điện đang làm Còn cái hố này là đang sẽ trồng cây xanh này Đây là cống thoát nước, nói chung là đã làm đầy đủ nha Và xe lưu hiện tại đang lưu như thế này nha cả nhà Hiện đây là hiện trạng của lô tuyến số 3 tiếng số 3 nha cả nhà đã làm còn mấy bên này nè mấy bên này là vỉa hè đã lót gạch rồi nha mình sẽ ờ, quay cho cả nhà xem tay vỉa hè đã lót gạch rồi này cả nhà đây rồi như vậy thì mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một lô đất ngay chỗ bé em đang đứng á cái đoạn đó nha cả nhà còn khi nào mua thì sẽ ờ, bắn móc rõ ràng cho cả nhà tức là bắn vị trí ở đây anh em à, à, vào đây cũng nhiều lắm lát nữa mình sẽ chạy xuống cái kia mình quay cho cả nhà xem nha ở Phương lô này ngang bao nhiêu vậy Phương? À, lô này ngang 5 giờ 35 như cả nhà 100 mét thổ cư Ta nên nằm đoạn này nằm đoạn này Nói chung là nằm trong đoạn này tại vì không có móc Khi là mua thì sẽ bán móc cho cả nhà nha Bán vị trí cho cả nhà Rồi đoạn xa xa trước kia chắc tầm khoảng 150 à, mét là cái cầu Thì tháng qua bên kia là là là phía bên kia là là ấp Thái Dũng hả đúng không bên bên bên này à, bên này là ấp Thái Dũng chưa hay là bên này còn ấp Thái Dũng không coi lại số nữa tiếng số 3 đẹp rồi nha cả nhà hiện trạng là à, đang à, được rất nhiều nhà đầu tư ở ấp Đồng Chắc Tân Hòa bên này là ấp Đồng Chắc này bên bên kia chắc là là là ấp Thái Dũng tại vì không không nhớ chính xác được nhưng mà chắc chắn là qua bên cầu thứ hai à đúng rồi mình mình chạy qua cái cầu bên kia không coi thử cầu cái kia anh kia không còn cái cầu ngoài kia nữa chạy vô đấy xíu thử thử uh, quay rất nhiều video rồi nhưng mà chưa chưa chưa có video nào chạy thẳng qua đó ờ, ờ, thôi bây giờ mình từ vị trí lô đất đang như trụ điện này từ vị trí lô đất lúc nãy bé em đứng đây tức là ở bên này là còn ấp đồng chắc là chưa qua cái cầu này nha cả nhà thì bây giờ ờ, chúng ta sẽ đi qua cái cầu này xong rồi lên trên dốc kia qua tới cái cầu thứ hai bên kia không biết là cầu bên kia đã làm chưa này lâu quá rồi cũng chưa có vào chắc là cũng gần ờ, uh, 6 tháng rồi đó 6 tháng là chưa vào cái phía bên đó cầu này lần trước có quay rồi này không biết là đã chưa chưa chưa có làm video để đăng lên cho cả nhà nhưng mình có quay rồi thì lần này mình à, quay lần thứ hai cho cả nhà xem thì cầu này nó có một nhịp nha cả nhà đây là láng trại của công nhân làng đây là láng trại là là công nhân dựng lên đó ngay vị trí này là ngay vị trí uh, ngã 5 ngã 6 này tại vì nó có cái tuyến đường xuyên tâm rồi đường 12m nữa hai đường xuyên tâm nó nằm ở vị trí này đây là đường xuyên tâm nha cả nhà xuyên tâm 28m cách ngang với tiếng số 3 cái đoạn này hồi Trương Vũ làm dữ lắm này marketing tốt Trương Vũ marketing tốt đèn đường đã làm rồi nha cả nhà đây là mình cập nhật cho cả nhà nha hôm nay là ngày uh, nay ngày bao nhiêu em 14 tháng 4 2023 nha cả nhà hiện tại đang quay là lúc 11 à, giờ trưa đèn đường đã có rồi nè còn phía bên này thì họ chưa làm vỉa hè thôi thì họ làm à, đèn đường trước vỉa hè họ làm sau điện cũng đã lên rồi nè đường 42 m thì có vỉa hè có hai làn xe máy hai con lương và một làn uh, ờ, cho ô tô làn ô tô là làn bự luôn á làn ô tô này ờ, làn hai chiều nha cả nhà chúng ta sẽ đi vào sau bên trong thử ờ, xem thử là tình hình uh, xây cầu ở trong này như thế nào có thông qua được cái tiếng ba chưa có thông qua bên kia chưa chúng ta đi hết một vòng luôn ở trên này làm chỗ nhựa đâu nè nhựa cho ta đoạn này nè đó đây không ý nói chỗ này này nhựa chưa hay là nó còn đó à đỡ đỡ đỡ quay lại á nhựa cho cả nhà thôi đó là phủ nhựa nhưng mà bó cùng một lớp ấy kiểu hoài mình vay lại ờ, mình vay ờ, cái mà thám nhựa rồi cho cả nhà cùng xem nha xong rồi mình sẽ chạy qua đoạn cầu tuyến số 3 đã phun nhựa rồi nha cả nhà đây cái đoạn này đoạn này là tuyến số 3 đoạn này người ta gọi là cái gì chỗ này thì đây có ờ, văn phòng lên sân rồi đó rồi đây là nhựa rồi cả nhà ơi tuyến số 3 đã phủ nhựa rồi nha đi uh, băng băng được rồi cái này là chắc là mới một lớp thôi nó sẽ đổ nhiều lớp rồi anh em đang bay lấy cam luôn nha, đã phủ nhựa rồi nha cả nhà thôi mình sẽ chạy bằng lại tới cầu ngày xưa mình bay lấy cao rồi giờ hết lấy cam rồi <laughs> mình chích lên đây à, mình à, bay lấy cam á mình chủ quan quá mình à, mình mình đỡ cho nó hết pin nữa như là mất hai cái luôn cả nhà thật là đau lòng nếu mình mà còn lấy cam mình bay cho cả nhà cùng cùng xem cái gà đó đó đó cầu cái gà rồi cầu này đang được làm nha cả nhà à, tiếng ba dự kiến à, sẽ hình thành sớm á theo mình thì à, chắc là cuối năm hoặc là đầu năm à, 2024 Wow rất là tuyệt vời hiện tại đang đang đố dầm luôn cả nhà ở mình lại thì là, là là là có bao nhiêu xuống cái này được không ta xuống được đi được luôn á rồi lắc rồi đi lắc rồi ra bên kia luôn đây là hiện trạng tiết số 3 nha cả nhà đang được ờ, đổ bê tông đổ cầm đổ dầm đủ ở đây ờ, ở đây coi thứ bao nhiêu dầm ta Đây là cầu đầu tiên của tuyến số 3 nha Cái cầu này cũng khá là lớn đấy Không biết là nó có ngang ngứa với cầu tuyến số 4 không Chắc mình nghĩ là ngang ngứa một dầm, hai dầm, ít ít gì nó cũng phải hai dầm à, đang đang đố ờ, cái này ở giữa này nhà dạ, này nó chỉ một dầm hai dầm tầm hai dầm nha cả nhà cái này đi qua được luôn này lát nữa mình chạy qua luôn chạy hết tuyến số 3 luôn rồi đây hiện trạng tuyến số 3 này đã được xây dựng như thế này rồi này đó mình phóng to đây cả nhà cùng xem nha công nhân đang à, đang đổ này cầu này nha cả nhà đây là à, hiện tại mình đang phóng to đó phóng xa xa ra kia thì hiện tại mà đang đối như thế này thì à, ừ, nếu mà hai dầm thì có khả năng cũng xong trước cái cầu tuyến số 4 luôn á còn nếu ba dầm thì thì thì có thể là này đúng rồi anh chạy qua đó luôn em qua đó trước đi đây anh em đang đố này đang đố bê tông này đây gọi là giống như là cái móng của của cái cầu đó. đây đây là giống móng của cái cầu này còn cái đó là cái cái cái ở giữa bách ngang gọi là cái nhịp là một nhịp còn cái này là cái gì ta đó, để mình hỏi lại rồi đây là cầu thứ hai của tuyến số 3 tính từ uh, uh, trong khuôn nghiệp chạy ra thì lúc nãy là cái cầu thứ nhất rồi ở đây là cầu thứ hai và tuyến số 3 hiện tại đang có chỉ có hai cầu thôi Rồi đây là con đường đi, qua tuyến số 3 này Đây là con đường đi qua đầu tuyến số 3 này thì Lát nữa mình sẽ chạy qua Đó, Xe máy chạy được rồi này cả nhà Bấy em nó cũng qua kia trước rồi Hiện tại đang đổ bê tông nha Hôm nay là ngày 10 4 tháng 4 2023 mình cập nhật cho cả nhà là đang đổ bê tông cầu đầu tiên tính từ đường đê tơ đi vào của tuyến số 3 còn nếu mà tính từ uh, trong khu công nghiệp à, chạy ra đê tơ thì nó là cái cầu thứ hai là một trong những cái cầu cũng khá là lớn rồi ở đây mình sẽ quay cho cả nhà này cả nhà thấy không ạ khá là khá là to rồi và bây giờ cả nhà hãy theo chân mình đi qua đầu tiếng nha rồi hướng này hướng này sẽ là vào khu công nghiệp tính từ vị trí này vào tới khu công nghiệp là tầm 4 cây hoặc là hơn 4 cây một xíu tức là 4 cây số á à, bây giờ mình sẽ chạy ờ, qua bên kia của tuyến số 3 bây giờ mình đang hướng vừa là đầu tuyến số 3 nha mình chạy ra hướng DT741 à, trước khi xuống DT741 thì chúng ta sẽ đi qua một cái đoạn này đó là cầu này cả nhà thấy không ạ rồi đoạn này thì à, chúng ta sẽ đi qua đây ở bên này là ấp Thái Dũng rồi nha cả nhà bên này là ấp Thái Dũng rồi nè và ở đây thì cũng có khá là nhiều nguồn diện tích uh, nó ngăn 5m 10m là sau 100m là, hay lên em hồi xưa anh vô anh, anh, anh bán mấy cái lô trong này rồi cái này có bay lại cam em, em, em phải chụp hình mấy cái này chưa ừ. chụp chưa nãy quên chụp mất nghĩa là tiếng số 3 thông hết là đâu có đoạn nào không chưa thông đâu nhưng mà nó thay đổi quy hoạch 4.200 hecta là ờ, bây giờ có ai biết là là nó sẽ vào tới đâu không em biết không Phương đây là đây là là là ấy này đây là cái cái, cái uh, điểm mà mà cuối cái ờ, đáy của của cầu mà nó đặt cống này cũng như là gọi là cống này sau này nó sẽ đổ đất lên này cả nhà à, tức là cái điểm đó là điểm à, điểm, điểm, điểm, điểm cống rồi đó còn những vị trí khác thì phải đào phải đào đất xuống sâu những vị trí này là nó đã sâu rồi cho nên là không cần phải đào đây nhà thấy không ạ chung là sẽ có những cái đoạn dốc nhưng mà nó tương đối thôi nó có độ dốc tầm khoảng là một phần trăm đến ba phần trăm tầm đó không biết là trừ ờ, chuẩn lấy ở đây là 1 đến 3 phần trăm hay là 1 phần trăm đến 5 ờ, phần trăm mình nghĩ là chắc là 5 phần trăm chỗ nào sâu lắm thì mới là 10 phần trăm bây giờ ít ít 10 phần trăm nữa rồi đoạn này là cũng ờ, đã lắp đèn nhựa rồi nha cả nhà đoạn này cũng lắp đèn nhựa hết rồi xong hết rồi à, chưa lắp đèn nhưng hết đây lắp đèn còn nhựa thì chưa đó chỉ đó có một đoạn ở giữa thôi đoạn mà có văn phòng Lenson ờ, Lenson đó. Lenson Group á rồi cả nhà thấy không ạ à? rồi như vậy thì còn một đoạn này nữa thôi một đoạn từ điểm này khi thánh ra đường đê tơ nữa thôi là sẽ thông tuyến số 3 như thế này thì không biết là đoạn này à, sẽ tiến hành khi nào làm nhưng mà tới đây này à, tới đây là chắc là chưa có cái đền bù được chưa chưa cái giải phóng mặt bằng được cho nên là tới đây là à, là hết này chưa chưa làm này khi nào giải phóng mặt bằng xong rồi mới làm rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đường nhánh đi ra đường Reuter đi, đi đây được không ta được được đúng không đi luôn này yes. Dạ. cái đây là mình đi đi đi dọc theo tuyến số 3 luôn này cả nhà đoạn này thì mặc dù là chưa có chưa chưa chưa có thông tuyến được nhưng mà chưa có làm nhưng mà cũng có cái đường đi được rồi này đường nhựa luôn đẹp luôn đó là đường nhựa hình thành sẵn rồi cả nhà đó, còn cái vườn điều này này còn đoạn vườn điều này với cái đoạn à, đầu tiếng nữa từ đây ra từ, từ chắc tầm khoảng 900 mét đường này là hình thành lâu rồi đúng không ta hay là mới hả lâu rồi đúng không em đi em đi đường này à, làm nào chưa tí số 3 lấy vào này làm đường tí số 3 luôn đúng không và coi cái móc của nó đâu đường này sẽ làm đường tí số 3 này à, còn cái chỗ đám điều đấy dưới khúc ngoài này như vậy thì cũng dở thôi mà đâu có khó khăn gì đâu cái việc thông tiếng cực kỳ nhanh ở đây đường bê tông này cái nhà này à, chắc là mới xây này ở tí số 3 chắc tới cái mép của căn nhà đấy đó đây ra đường nha điều lần đầu tiên mình trải nghiệm chỗ này mình đi đường này giờ trước thì mình chưa đi có đi hướng nào chạy theo đứa kia thử nha cái kia thì nó ra rồi đó à, nhưng mà cái này không biết nó ra chưa các bạn chỉ đi anh nghĩ đi tất anh tổ nghiệp con bò Thì đi hướng nào đây nhiều hướng nào nó cũng ra letter hết á không mà không à, cái này là đi thánh vào tao đâu ra rồi nói chung là ngay chỗ đây là cái trạm điện này thì chỗ này mình đi hướng nào cũng tới đường tuyến uh, ra đơ tơ nhưng mà uh, tuyến số 3 nó chỉ đi chạy thẳng qua đây Đấy. đây là mình đang đứng trong cái khuôn viên của tuyến số 3 này và bây giờ mình sẽ rẽ nhánh mình đi ra đơ tơ chắc đi ra đó là ra đầu đầu tiếng luôn á ở khu vực này à, dân cư đã sống đông dân cư rồi tại vì nó là gần dưới à, đơ tơ nó cách đơ tơ tầm 50 mét cách đơ tơ 50 mét ở đây chắc dầu hết rồi đồ của nhà này bự này nhà này là nhà gì đây hẻm 680 à, ai muốn vào tuyến số 3 thì đi hẻm 680 Rồi văn nước sông Ngân sông Ngân đúng rồi nhà hàng sông Ngân đi ra đây cũng được này đây là đoạn mà có thể là là các cái đầu tuyến số 3 lúc nãy mình đi kia là đầu tuyến số 3 luôn á à, lúc nãy mình đi kia thì chắc nó ra tới đây đúng rồi đó karaoke Viễn Dương Rồi như vậy thì à, mình chuẩn bị tới là trung tâm à, huyện Đồng Phú rồi cả nhà Ủa là em chạy về nhà luôn hả? Rồi từ tuyến số 3 mà tới trung tâm chắc tầm uh, km không ta? Chắc cây km sẽ là cây rưỡi vậy đó ừ, trung tâm chỗ đây này FPT này ngay chợ này có mát không tiếng hai cây rưỡi à từ từ tiếng 3 tới tiếng 4 là hai cây rưỡi à thì cái này chắc tầm không tới ba cây đâu cỡ cây rưỡi à cây rưỡi hai cây à cà phê mọc lên nhiều quá rồi đây là trung tâm của huyện thành phố nha chỗ này là tòa nhà FPT này à, bảo hiểm Tachilai này ở đây là FPT này